ta đã xa một thời gian Mình chia tay đến nay cũng đã lâu Em giờ đang ở nơi đâu Chắc anh đang bình yên và hạnh phúc Anh bước qua đòn đường xưa Và nơi đây đã bao lần đổ mưa Trong lòng em giờ quên chưa? Đường xưa đó ta đã quen tình cờ Ngày hôm qua đó trời mưa rất lao te ép mối tình đầu rồi thời gian trôi qua mau ta yêu nhau ngọt ngào kỷ niệm xưa lòng anh càng khắc sâu. nhiều đêm anh khóc chỉ vì nhớ em dù em đã quên bao năm tan qua em đêm tròn đời nơi tim anh yêu em như ngày nào dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau trời mưa rất lâu ta áp mối tình đầu rồi thời gian trôi qua mau ta yêu nhau ngọt ngào kỷ niệm xưa lòng anh càng khát sâu nhiều đêm anh khóc chỉ vì nhớ em dù em đã quên bao năm tháng qua em đêm trọn đời nơi tim anh yêu em như ngày nào dấu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau trời mưa rất lâu ta áp mối tình đầu rồi thời gian trôi qua mong ta yêu nhau ngọt ngào kỷ niệm xưa lòng anh càng khát sâu. nhiều đêm anh khóc khi vì nhớ em dù em đã quên bao năm tan qua em đêm Còn đời nơi tim anh yêu em như ngày nào dẫu cơn mưa tình yêu đã tạnh từ lâu